hồi đức công đề nhị là nhu mô pháp nơ kêu quân về cho tôi chỉ đời chân chỉ mở mang nam đức đền tam niên ngài dòng dõi kim hoa hải đường tuấn thương ngoan danh tiếng đồn cùng bé quân ngoan hoan mũ sai cùng sân sân ở ngoài biển gió tam vị chúa mừng dân văn tam vị chúa mừng thịnh mời chúa đệ nhất ta tây thiên nề sáng cực đồng đồng ý khai khôn ngoan bộ phó rồi nấu được nhau. dù bốn mùa chim mi kêu vườn hót sang một màu xanh nghi biết có vui về nước dày non cao thiên chỉ phật sang sắp phút nụ cười dưới khe là xin bay sườn đồi sâu xuống tiên hình mời để nhất tây thiên mà Dung văn chúa bà để tuyên vào gian đàng đi tam đạo quê nhà à, nghĩ, nghĩ, nghĩ, nghĩ, nghĩ. người tổ dương văn tiên chiêu bóng yêu nguyệt đồ bắc giang nghiên là người mai đền giờ mong cửa chú tiên suối ngọc mờ soi hay đồ sự là phi nhớ huyền hồ xuống bói giang sinh hạ tôn ơn lão tổ theo thầy học đào mười thích son tùng giáo tiên hoa xót đời bình lửa can có châu vì quá trần chân dự các châu muôn dân con lập miếng tình ta thờ ẩn tên nguyện hồ xanh tiếng đồn về tới kinh ngờ đồ cho bằng qua rừng bằng qua suối bằng đi hồn nhiều Bắn gió dài nhất răng yêu Bông lộc cho nhiều năm ngoái năm xưa đập con phi sớm cùng thờ Ba mươi mộng một ngày mười bốn uống rằm Ba mươi đồng hồ Ngày rằm mười tư chúa vui điều giấc mơ cái sườn đồi à con suối vườn quanh đường quanh sườn đồi giao trên khắp nơi nhạc rừng nắng ba chư đồng tăng nghe ca chờ ra về thanh nghe hoa nghe an ninh cảnh thác bờ rực rỡ ngôi đền thanh thanh lịch biết bao ý, ý, ta xếp thấp mi cao tầng cảnh thanh xuân thiều quang nghi soi tỏ chùa thác bờ là tin nữ giang sinh họ mừng áo trắng đai sang y mơ cao tầng tầng cảnh thanh xuân yêu quắc soi tỏ xua thác bờ tiên ni nữ giang sinh nhà mường áo trắng đai xanh neo xa ở bên mình tôi xa đôi mắt vương hoa cài chấm dắt vầng trán xinh vẻ mặt nghe ca môi son đờ đỏ đôi cánh phường nét cong cong uốn lượn đường tớ xinh xinh để níu thân you. rơi hồ bắc về dòng người khách hương mà rừng hòe quý rừng lan rừng hòe rừng mạch mai rừng trúc rừng thơm xa xa nghe xa xa kèn môi nhịp leo thôi nhích lại nhích lại gần người man hò bào xuân sang ngầm khách hoa đào ai đi lễ mẫu sơn xa mưa bốn phòng sơn trà tiếng know Lê lo xa soi về đến đây soi soi ra biển soi về phương xa sông bò đi đời đời sau tua rơi bồng lục trong năm về đây hồng nhiều mắt cho dài nhất giang yêu bồng lục cho nhiều năm mai năm xưa đồng con phía sư vùng thờ ba mươi mùng một ngày mười bốn hôm rằm ba mươi mùng một hôm rằm mười tư 啊。 thơm ngàn treo leo núi non hiểm suy tuôn vòng quanh ngôi ít chỉ về đôi suy chỉ về đâu suy tuốt gì vào thác cổ heo à. tiếng đàn tiếng hát bát vang lên lời ca cướp làm tỷ tinh y khê chua măng vầu trầu tiêm cánh phương hoa hồng an à, đến năm năm ngương năm năm ngương yêu yêu võ ngũ vương nghi bàn cảnh có tiên đã dừng hoa đang dừng